Ôi ai ham tết tay chứ tôi có ham đâu đồ Cũng thứ mình nghèo không có tiền mà ham tết tay làm mẹ gì Có tiền thì đi chơi không có tiền ở nhà chứ có gì đâu ham nôn làm dữ Có nhiều đứa mượn nợ làm tóc làm móng binh xe làm bọng rồi đi ăn tết tay ô mất mệt Tết tay là tết ở bên tay với bển chứ không phải tết ta đâu mà mượn nợ mượn nàng đi sắm đồ sắm đạt trời ơi tôi không quan trọng đâu nội ơi Nhầm đứa mắc cười lắm nghe vô công ty bàn bạc trời ơi tết tay đâu chơi ăn gì nhậu gì mồi gì trời ơi tới to tính trời ơi dùng cái tay cũng như ngày thường thôi có tiền là nó vui rồi à. thiệt á không có tiền là nó vui rồi à. ngày thường hay là ngày tây hay ngày gì không cần biết mà có tiền là vui còn không có tiền là ngày gì nó cũng vậy chuẩn bị cận tết ảnh sung lắm nghe trời ơi ăn uống nhậu nhẹt thủ tiền rồi ha nghỉ được ba ngày tết trời ơi ảnh anh làm sớm ngày vắng ghệ đi chơi này kia nọ ha chừng qua tết ha tài như bông bí luộc vậy ha tao cái mặt nào nó trời nó bóng lửa như chai đít khỉ vậy đó ha trời ơi nó không có tiền mà nhìn nó nghèo nàn gì đâu nó dốt nát gì đâu qua tết cái mặt nào nó trời đụng má nó hãm tài đụng má nó mặt không tiền em hãm bà nó đúng hãm luôn thôi tới tay ai có tiền chơi chơi đi mình an phận độ má ở nhà ngủ nghỉ khỏe độ má qua tết vẫn còn tiền ha mình phải thủ thả mình tính đường dài phải không mình chuẩn bị tiền đi chơi tết ta